tầng 1 rồi mọi người ạ à. Thì là cái diện tích của những căn nhà này là từ 37 mét vuông trở lên và xây dựng là 4 tầng Và ở ờ, thiết kế trong cái ngôi nhà này là thiết kế 4 phòng ngủ một phòng thờ, một sân phơi, à, một phòng bếp và một phòng khách đầy đủ tất cả mọi công năng cho mọi người sử dụng khi mà nhà đã vào hoàn thiện rồi đầy đủ hết à, giống như những cái video trước mọi người xem nhá, là đầy đủ hết về nội thất giống như là thiết bị vệ sinh tủ bếp trần thạch cao hồ sơ công tơ điện nước rất là đầy đủ chi tiết luôn thì là hiện tại là em đang quay phần thô để cho mọi người xem vị trí căn này là mới quay được à, ờ, mới làm lên ờ, tầng 1 thôi còn chưa đổ mái tầng 1 mọi người khi mà mua được cái vị trí căn nhà này thì có rất nhiều cái ưu điểm ví dụ như là à, mọi người có thể chỉ phải chi trả theo từng tiến độ của cái căn nhà này thôi mà vẫn có thể vay ngân hàng tại cái thời điểm mà xây thô này là đầy đủ cái tiện ích xung quanh ví dụ như là chợ à, trường mầm non trường tiểu học trường cấp 3 trường đại học chỉ trong phạm vi bán kính từ 200m cho đến 1 km thôi nên là rất là tiện lợi luôn ạ đây mọi người có thể có thể quan sát luôn à, ở đây là vị trí của bên em là có 3 căn mọi người nhé có 3 căn ạ à. ở ngoài này là có một căn và phía bên trong này có gồm hai căn nữa đều đang là giai đoạn chuẩn bị à, đổ mái tầng 1 rồi ạ mọi người mua tại thời điểm này thì có thể đến giám sát trực tiếp công trình hàng ngày như là một căn nhà mình tự xây dựng vậy cho nên là rất là là tuyệt vời nếu như mà mọi người mua tại thời điểm này triệu đồng thôi à, thông tin của căn nhà này nếu như mọi người muốn biết thêm chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em em ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 à, mọi thông tin à, chi tiết thì xin liên hệ và dùng em ừ, à, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi kênh cũng như là ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.